đồng chiếc ý ha là có tàu ôi á à, là thì ô ấy mây ngồi rằng em ngồi rồi thì ôm vườn sáng à, ôi à bên bắc quốc ô tình là tiếng sông bên hơi à hơi hơi tình à tim mà gành à, chứ mà hai hòa nhắc bằng à, em trông lên thấy quan họ chứ người đường xa nhắc rằng à, em trông lên thấy quan họ chứ người đường xa xuân la tình là tính sông à, bên hơi à hơi hơi tính à mẫn à mà chứ mà cả hai a à, gặp là quan họ đây cùng bơi tại khuyên ông rời a gặp mà rằng quan họ đây cũng bơi tá cái duyên ông rời ai mang bảy à, chứ mà non sớm mà trăm mà là trăm mà năm xin ghi tác à, có à, chữ đồng a trăm mà là trăm mà năm xin ghi tác có đôi chữ đồng hỏi người áo lên hỡi a à, hỡi hỡi tính a à, biết là lòng người có yêu chẳng lang tang ti lính tình ta nhang lại mà em soi nhà em có à khuyên người cưới ôi a à là thì cánh